Anthony à, Martial à, quay lại với video này mình sẽ nhận định sơ kèo cho anh em à, cặp đấu giữa Chelsea với Fulham trận đấu được diễn ra vào lúc 3 giờ rạng sáng ngày 4 tháng 2 trong khuôn khổ vòng 22 giải ngoại hạng Anh thì à, nói về Chelsea đội bóng này đang trong bối cảnh à, có phong độ tụt dốc không phanh và đang gắt nỗ lực nhằm cứu vớt mùa giải bằng cách à, vung tiền mua sắm. Mới đây thì Chelsea đã ký hợp đồng thành công với ngôi sao người Argentina à, tên là Enzo Fernandez với tổng phí chuyển nhượng kỷ lục lên đến 106 triệu bảng Anh. Thì điều này có nghĩa là Chelsea đã chi đến 290 triệu bảng trong ờ, kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại thì có thể nói là Đồ Lu đang gây thất vọng rất là tràn trề. Thì đội bóng này chỉ có được hai chiến thắng trước uh, Bournemouth với uh, Crystal ballet còn lại là hai trận hòa và phải nhận đến 6 thất bại trong 10 trận đấu gần nhất trên mọi đấu trường. À, và đang xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 29 điểm sau 20 vòng đấu. Hiện tại thì uh, Chelsea chỉ xếp sau top 6 với 2 điểm cách biệt À, mới đây, Chelsea đã làm khách trên sân Anfield và có được một điểm trước lũ lùn đỏ. Đây cũng là kết quả à, tạm chấp nhận được với à, thầy trò huấn luyện viên Graham Potter. Nhưng với phong độ hiện tại thì mình nghĩ là Chelsea à, khó có được 3 điểm trước Fulham dù cho được chơi trên sân nhà. Còn về đội khách Fulham thì đây cũng là cái tên chơi tương đối tốt ở mùa giải năm nay, đặc biệt là trong giai đoạn đầu mùa giải. Nhưng đến hiện tại thì Fulham vẫn đang đứng ở vị trí thứ bảy và xếp trên đội chủ nhà Chelsea tới 3 bậc trên bảng xếp hạng. Nhưng ờ, đáng tiếc cho Fulham là sau khi trải qua chuỗi 5 trận toàn thắng thì đội bóng này phải nhận đến hai thất bại liên tiếp cùng tỷ số 1-0 trước Newcastle và Tottenham. À, mới đây Fulham lại tiếp tục bị ờ, Sunderland cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà tại giải đấu cúp FA dẫn đến việc là phải đá lại trận đấu này ở sân khách. Nhưng anh em nên nhớ là cách đây hơn 2 tuần Fulham và Chelsea cũng đã chạm chán nhau ở trận đấu bù vòng 7 thì ở trận đấu đó dù bị đánh giá yếu hơn nhưng Fulham vẫn có được 3 điểm khi đánh bại được Blue với uh, tỷ số 2-1 trên sân nhà. Còn uh, xét về lịch sử đối đầu thì uh, Chelsea thắng đến 7 trên 8 trận gần nhất trước Fulham. Nhưng đó chỉ là quá khứ thôi, vì hiện tại uh, Chelsea đang thi đấu với một phong độ uh, khá bất ổn nên uh, rất khó để có được một chiến thắng trong uh, cuộc đối đầu lần này. Và tỷ lệ kèo hiện tại là Chelsea chấp đội khách với mức chấp uh, 0.75 cả trận và 0.25 ở kèo chấp hiệp 1. Còn về mã kèo tài xỉu là 2.5 cho cả trận và một hòa cho hiệp 1 với tỷ lệ kèo này anh em nên vào mã kèo à, Fulham cộng xỉu 2.5 cả chặn vì à, hiện tại hai đội không chênh lệch quá nhiều trên bảng xếp hạng dù à, Chelsea được đánh giá cao hơn nhưng với phong độ hiện tại của cả hai thì mình tin là trận đấu này sẽ diễn ra không quá áp đảo và sẽ rất ít bàn thắng nên mình dự đoán trận đấu này sẽ có kết quả hòa với một điểm chia đều cho hai đội và anh em có thể vào thêm mã kèo tại góc 9.5 cả chặn vì ở cả năm trận thi đấu gần nhất của Fulham đều kết thúc với 10 góc trở lên trên mỗi chặng và ba chặng gần nhất của Chelsea cũng đều về ờ, với mã kèo tại góc à, và mới đây là cuộc đối đầu của hai đội cũng xuất hiện đến 12 góc qua những thống kê thì mình ờ, vừa cho anh em xem thì anh em có thể đầu tư vì tỷ lệ nổ tài gốc của trận đấu này cũng khá là cao ngoài ra thì còn có mã kèo hai đội cùng ghi bàn cũng như kèo thẻ kèo gung và còn rất nhiều các mã kèo khác đặc biệt là các mã kèo này chỉ có khi anh em chơi trực tiếp trên trang thôi còn anh em nào chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì chắc chắn ờ, chỉ chơi được ờ, những kèo đơn giản như là kèo chấp với kèo ờ, tài xỉu cá chặn đấy chưa nói đến việc là bị mắc like và còn nhiều vấn đề phức tạp khác nữa nên anh em nào cần vào nhóm mà muốn chơi nhiều mã kèo hơn thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là Telegram kèo bóng cao tiếng mình sẽ thêm anh em vào nhóm và hướng dẫn cho anh em tạo riêng một cái trang để chơi à, để anh em có thể lựa chọn thoải mái ra vào rất là nhiều các món kèo khác mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em hãy để lại một like cũng như một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ kênh ờ, cao tiếng soi kèo